thôi là tự chém ngon chẻo nò chiều đây à, tài đây tay phải là có cá là ờ, ờ, ờ, tay phải của ta là tài chiều phải tài xéo thử biết quấn thì xéo mà chắc tôi làm vụ lẹ hơn này nè chứ không ngồi lâu đâu thử rồi chén này ngon ngon ngon thiệt ngon thiệt tài à dở lên hai hai hai quả lộc không tài không thầy rồi hay là <laughs> cái này có ngủ chắc có không có ngủ ra đi thử vợ không có ngủ có ngủ đó thế mới chết được ui trời ơi nhanh quá bạn à, lắc cái xỉu ra ấy như vậy là thẳng khó bây giờ khó luôn khó luôn luôn thẳng <laughs> luôn tại bạn lắc hồi lúc Xong rồi. đó dòm đó phải không bạn lắc mạnh quá bye bye